Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh lệnh cấm dân ra đường không phải là giới nghiêm. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cấm người dân ra đường từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hàng ngày và cho rằng quy định hạn chế này không phải là lệnh giới nghiêm theo một quyết định mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra từ tối ngày 26 tháng 7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không được ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày từ 6 giờ tối và tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để chống dịch. Quyết định được đưa ra sau 17 ngày, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12, với gần 60.000 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư trong cộng đồng tại đây. Người vi phạm có thể bị tạm giữ hành chính và các trường hợp cố tình có thể sẽ bị khởi tố hình sự. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam gọi đây là lệnh giới nghiêm và cho biết đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua – người dân thành phố mới trải qua một sự hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Báo mạng VN Express đưa tin về quy định mới này hôm 25 tháng 7 với tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giới nghiêm từ ngày mai, nhưng sau đó đổi thành Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra đường sau 6 giờ tối. Hiện tại chỉ có tờ Tài chính doanh nghiệp vẫn có tiêu đề Thành phố Hồ Chí Minh đặt giờ giới nghiêm từ 26 tháng 7 trong bản tin về quy định mới này. Việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm. Ông Phong được truyền thông trong nước trích lời nói tại một cuộc họp trực tuyến ngày 25 tháng 7 và lưu ý người dân không nên hiểu lầm quy định này. Ông Phong cho biết quy định mới được đưa ra vì hiện nay tình hình diễn biến khó lường có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách từ chính một bộ phận người dân. Theo tuổi trẻ, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24 trên 24 và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Tiết Côn cho VOA biết, chưa bao giờ phải thấy sử dụng những biện pháp như thế này tại thành phố mà anh gọi là Sài Gòn. Kể từ sau giải phóng năm 1975 đến giờ thì gần như đây là lần đầu tiên giới nghiêm, anh Cồn, người đã sống hơn 20 năm ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết và nói rằng lệnh giới nghiêm chỉ cần thiết cho những người không tự giác thực hiện việc giãn cách xã hội. Theo nhận định của anh Cồn, phần lớn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đều lo sợ về sự lây lan của dịch bệnh nên họ không cần đến lệnh giới nghiêm để thực hiện các việc cách ly xã hội. Mặc dù vậy, anh Côn, người sở hữu và điều hành một xưởng sản xuất khẩu trang y tế với 300 công nhân, cho rằng quy định này là cần thiết trong lúc tình hình lây nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị coi là mất kiểm soát với số ca lây nhiễm tăng cao lên mức kỷ lục mỗi ngày. Tuy nhiên, theo anh Côn, lệnh hạn chế này sẽ làm cho sự mưu sinh của người nghèo thêm khốn khó. Khó khăn không của riêng ai, nhưng cái khó khăn này sẽ bóp chết những người nghèo trước. Anh Công nói, ví dụ người ta có tiền thì có thể duy trì cuộc sống trong vài tháng, nhưng đối với những người nghèo thì họ chết trước. Lệnh này, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo dài 2 tuần. Vào tuần trước, thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch của cả nước đã trước quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh mẽ hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội. Việt Nam nằm trong số những quốc gia được xem là khống chế đại dịch COVID có hiệu quả khi thực hiện các biện pháp quyết liệt gồm cách ly tập trung, truy dấu nguồn lây nhiễm và xét nghiệm sớm ngay từ lúc đại dịch mới bắt đầu. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á hiện đang trải qua Đợt bùng phát thứ tư và là đợt lây nhiễm tồi tệ nhất với số ca nhiễm hàng ngày lên đến gần 8.000. Việt Nam hiện đã có hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 500 trường hợp tử vong. Trong số này, phần lớn là số ca lây nhiễm và thiệt mạng xảy ra trong đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ cuối tháng 4. Vỡ trận tại Việt Nam, nhà báo Huy Đức chia sẻ hôm 28 tháng 7 trên trang cá nhân của mình tình trạng khẩn cấp. Nghị quyết này của Quốc hội mang nội hàm của một tuyên bố đặt quốc gia trong tình trạng khẩn cấp. Những gì giao cho thủ tướng không phải là quyền mà là trách nhiệm. Các di sản chống dịch dường như đã đều phá sản. Dịch như ở Sài Gòn không còn có thể chống bằng truy vết phong tỏa nữa. Nhưng đây không phải là một nước cờ được thua chính trị, đây là tính mạng nhân dân. Đây là thời điểm cần những quyết định đòi hỏi trung ương tập quyền, tập quyền ở những quyết sách cùng lúc tác động trên cả nước. Chống dịch cần sự linh hoạt, sáng tạo ở cơ sở, nhưng không phải là cơ hội để các nhà lãnh đạo địa phương sợ trách nhiệm đưa ra các quyết định phá vỡ tính thống nhất quốc gia. Dịch đã ở mức không còn là cơ hội cho chính phủ trình diễn mà đặt chính phủ trước đòi hỏi phải đối đầu đòi hỏi kiểm soát dịch với những trường hợp như Sài Gòn chỉ đặt chính quyền vào khả năng cao là mất kiểm soát. Nên làm hết sức mình trong khả năng có thể, nên nỗ lực giảm tỷ lệ thương vong ở những nơi gần như vỡ trận. Không được khai thác sức chiến đấu của hệ thống y tế quốc gia tới mức có thể gây sụp đổ, tập trung vaccine cho vùng đệm sau khi tham vấn các nhà chuyên môn của Bộ Y tế và WHO Thủ tướng nên sử dụng quyền quyết định các biện pháp đặc biệt cho sử dụng Nanocovax ở những vùng mà dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong thời gian tới. Sài Gòn ở các vùng đỏ tiêm vaccine bây giờ, dù là Pfizer cũng là chỉ đuổi theo COVID. COVID-19 của năm 2021 ở Việt Nam đã diễn tiến ở mức mà cách đây 3-4 tháng chưa ai có thể hình dung Nhận ủy quyền trong thời điểm này chắc chắn không phải là để nhận huân chương. Chỉ có một nhà lãnh đạo bỏ qua mọi tham vọng chính trị vì tính mạng người dân, vì một Việt Nam đứng vững mới có thể đưa ra từng quyết định mà nhân dân chờ đợi. Giá cho tự hào và vạn tuế Ông Phạm Thành Kiên, bí thư quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa lên tiếng bác bỏ câu chuyện mà ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch quận nhất, giờ là một trong những nhân vật được nhiều người hâm mộ vì các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ trên Facebook về việc bà Ngô Tranh Châu, con gái kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, em gái kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, qua đời tại Tư Gia chiều ngày 27 tháng 7. Theo ông Kiên, thì ông Hải đã gây hiểu nhầm rằng bà Châu qua đời do COVID-19 và địa phương không hỗ trợ đưa bà đi cấp cứu. Thân nhân bà Châu cũng đã xác nhận với báo giới rằng bà Châu không nhiễm COVID-19, bà qua đời do viêm phổi cấp. Tuy nhiên, thân nhân của bà Châu khẳng định khi bà Châu lâm vào tình trạng nguy kịch, họ đã gọi nhiều lần đến bệnh viện, cho y tế quận, cho y tế phường nhưng không nhận được sự hỗ trợ giúp nào cả. Đó là lý do họ nhờ ông Hải, người lái xe cấp cứu, chuyên nhận hỗ trợ người nghèo khi họ cần. Ông Hải đã đến nhưng không thể đưa bà Châu tới bệnh viện vì bà không có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính với COVID-19. Không thể giúp gì cho bà Châu, ông Hải đã cấp báo với ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành phố Hồ Chí Minh, qua Facebook. Điều đó khiến dư luận thêm rúng động về thảm họa và thảm nạn COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bà Châu qua đời không phải vì COVID-19, ông Hải chỉ nghĩ bà nhiễm COVID-19 và chừng đó đủ để bí thư quận 3 cũng như hệ thống truyền thông chính thức tấn công ông Hải. Khi tấn công, có một sự thật mà bí thư quận 3 cũng như hệ thống truyền thông chính thức không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, đó là bà Châu không được cấp cứu kịp thời trừ ông Hải, không có cá nhân hữu trách hay cơ quan hữu trách nào đến khi bà cần cứu. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đang như thế nào giữa đại dịch Covid-19? Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng như hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam không kể. Thiên hạ chỉ thấy trên mạng xã hội càng ngày càng nhiều thông tin, hình ảnh lúc thì vài người hoặc những đoàn người vốn ở các tỉnh từng lũ lượt bỏ xứ tha phương cầu thực, giờ do bế tắc, tuyệt vọng đang lũ lượt dắt nhau về quê. Có người đi bộ, có người đi xe đạp, có người đi xe hai bánh, gắn máy. Được sự trợ giúp của những người hảo tâm, gần đây một số địa phương mới bắt đầu tổ chức thuê một đoàn tàu hoặc một đoàn xe đưa họ về quê. Tình trạng này dù kéo dài khoảng nửa tháng nhưng từ hệ thống chính trị đến hệ thống công quyền giống như đã mắc tứ chứng nan y. Đuôi què cầm điếc, việc giãn dân giảm bớt áp lực cho những vùng đã vật lộn với đại dịch sắp tròn 2 tháng như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy có đảng lãnh đạo toàn diện, song vẫn không có nhạc trưởng, hoàn toàn phụ thuộc vào sáng kiến của các địa phương, mở chốt điều động cảnh sát dọn đường cho đoàn người tị nạn hồi hương đi qua tỉnh của mình, trích quỹ để công an một số nơi phát thực phẩm, phát xăng cho những người tị nạn hồi hương tiếp tục bươn tới thêm vài chục, vài trăm, thậm chí hàng ngàn cây số, để họ không túm tụm gục xuống trên địa bàn của mình. Tháng 6 năm ngoái, khi tham gia thảo luận về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Lúc ấy là thủ tướng đã đem việc nhiều quốc gia đang vật lộn với dịch, nhiều dân tộc oằn mình gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng cả về nhân mạng lẫn tiềm lực kinh tế ra so với Việt Nam. Ông Phúc đem chuyện hàng vạn người Việt ở nước ngoài muốn về Việt Nam lánh dịch làm bằng chứng rằng tình thế đang thay đổi, nếu cuộc điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Cùng với tâm tư và tư thế kiểu đó, bất chấp COVID-19 đang lây lan rất nhanh trên diện rộng và dân chúng đang loay hoay trước đủ thứ khó khăn cả do COVID-19 lẫn do chiến lược phòng chống dịch thiếu viễn kiến bất cập tạo ra, ông Trọng tuyên bố Cả nước đang hân hoan phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của đảng và kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 hệ thống chính trị như thế, hệ thống công quyền như thế thì tất nhiên phải có hệ thống truyền thông và những cá nhân chia sẻ cả tâm thế lẫn tư thế ấy một cách nhiệt thành. Năm ngoái, khi Việt Nam Airlines điều động một Airbus A321 đến Vũ Hán, Trung Quốc, chở 30 người Việt về Vân Đồn, Quảng Ninh, hệ thống truyền thông chính thống và một số cá nhân, nhóm yêu đảng kính bác đã gọi đó là phi vụ giải cứu bay thẳng vào tâm dịch, là ngạo nghễ Việt Nam và chỉ có thể là Việt Nam. Này lúc này, nhiều nơi trở thành tâm dịch, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương cùng ngậm tâm. Trước những câu chuyện kiểu như 300 công nhân cư dân đồng bằng sông Cửu Long đi làm thuê ở Đồng Nai, dắt díu nhau về quê lánh nạn, bị chặn ở Long An, muốn tìm đường tá túc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nơi này không cho vào. Tiếng thoái đều lưỡng nan, càng ngày càng nhiều không còn thấy ai nơi nào giải cứu để tiếp tục ngạo nghễ, dù đó rõ ràng là loại tình huống chỉ có ở Việt Nam. Nếu không có sự vào cuộc trên mọi mặt trận của toàn đảng trong cuộc chiến chống COVID-19, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Bộ Chính trị, chắc chắn sẽ không có những trận bão dư luận tranh luận xem bánh mì có phải là thực phẩm hay không. Cũng không có chuyện chặn sữa phạt vì rút tiền, không cho vận chuyển tiền, tủ lạnh, bộ sạc điện thoại do không thiết yếu. Và Bộ Công Thương không hối hả đề nghị thay danh mục hàng hóa thiết yếu bằng danh mục hàng hóa cấm vận chuyển. Nếu đừng bơm thổi tự hào vì có hệ thống chính trị, chính thống công quyền lãnh đạo chống dịch khiến cả thế giới phấn khích thán phục mà quan sát diễn biến đại dịch diễn ra trên thế giới một cách cẩn thận – ngẫm nghĩ, lập kế hoạch ứng phó thật sự khoa học. Có lẽ số ca nhiễm COVID-19 mới ở thành phố Hồ Chí Minh không tăng lên vài ngàn mỗi ngày. Với mức tăng đều đặn như đang thấy, bốn bệnh viện giả chiến mới thành lập với khả năng điều trị tối đa của cả bốn là 10.400 người, có thể nhận bệnh trong vòng mấy ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Giá cho tự hào và vạn tuế